Chào ờ, tất cả anh em nhé Hiện nay ờ, đi ờ, chơi tài xỉu Thì tay cái ấy, gọi là người lắc cái Rất sợ khi tay con hay còn gọi là tay em Đưa những cái máy phân âm hột tài xỉu vào Bởi vì tỷ lệ phân tích của nó cũng rất là chính xác Nó không được tuyệt đối 100% nhưng mà nó cũng chiếm khoảng 80% và cách chơi thì cũng rất là đơn giản và hiệu quả thì như thế thì cũng rất là thiệt thòi cho những anh em nào mà sử dụng mà cái ờ, những cái bộ hột thông thường hỗ trợ mà không qua xử lý thì máy sẽ phân tích được thì ở cái clip này tôi ờ, giới thiệu với anh em về một cái ờ, bộ hột tài xỉu khi lắc chúng ta có thể giữ hột điều chỉnh hột đi theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén đi cũng được lắc chén tài chén xỉu và bộ hột này đảm bảo với anh em 100% là hoàn toàn không tang bây giờ tôi xin giới thiệu với anh em đây nó là cái bộ hột à, sản phẩm bộ hột tài xỉu nhẹ tại sao lại gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay mà lắc nhẹ thì nó chúng ta sẽ giữ được hột ví dụ như là giữ tài giữ xỉu anh em nào cần tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0844 555 559 và 0983 30 4 số 2 một trong hai số này thì về cái nguyên lý hoạt động của bộ hồ tài xỉu nhẹ này rất là đơn giản anh em chỉ cần đưa được bộ hột vào thôi và cộng thêm một cái chút uh, kỹ thuật kỹ thuật lắc nữa à, kỹ thuật lắc thì khi nào anh em à, lấy hột này mua hột tôi sẽ hướng dẫn anh em cái kỹ thuật lắc Còn ngoài ra cái bộ hột này thì đảm bảo anh em là 100% là không tang khi anh em à, muốn lấy cái bộ hột này tôi sẽ gửi clip và bao cho anh em test hàng đối với những anh em nào ở xa tôi sẽ gửi hàng về đến tận nhà chỉ cần cho tôi xin à, địa chỉ và số điện thoại tôi sẽ gửi hàng về tận nhà và bao cho anh em test trước khi thanh toán tiền nếu như hàng không đúng chất lượng đúng sản phẩm anh em có thể gửi lại cho qua cơ sở của tôi và bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem trước tiên là tôi sẽ thử qua nam châm trên đây nó có hai cái bộ hột và có một bộ hột nó là hột nam châm và một bộ hột nó là hột nhẹ đây tôi sẽ thử nam châm cho anh em xem này đó nếu là hột nam châm thì tất nhiên nó sẽ bị dính bị hít đây rồi còn dĩa này thì hoàn toàn bình thường với những cái dĩa hai chiều hoặc là nắp âm dương thì cái chuyện giữ tài giữ xỉu là chuyện bình thường đơn giản đúng không đây nó là cái cong cuộn hoàn toàn bình thường được tôi dán vào rất là đẹp và đồng thời cái cong cuộn này tôi cũng dán thêm một cái lớp băng keo để chống máy soi và cho trồng ờ, máy soi hột này dĩa thì hoàn toàn bình thường nắp cũng bình thường hột hoàn toàn không tan. giờ tôi sẽ test thử cho anh em về ờ, nước muối tôi sẽ ngâm nước muối và tôi sẽ test thử cho anh em xem về 500 thì đã như thế là ok rồi đúng không ạ thì cái bộ hột này hột 500 này thì tất nhiên chúng ta sẽ không chơi được bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối anh em hột này khi ngâm nước muối thì nổi hoàn toàn bình thường Đó. anh em nhìn này. nhất này ngũ lục đều nổi hết này Đó, tất cả các mặt không nghiêng về bên nào cả và đồng thời khi lắc thì nó sẽ đi rất là đều chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm vậy và ngoài ra cái ưu điểm của nó là có thể giữ được hột đi theo ý của mình nếu như anh em hỏi tôi là có thể giữ được 10 chén xỉu hay 10 chén tài không thì tôi dám gọi là 10 chén xỉu 10 chén tài liên tục ấy. tôi nói là liên tục nhé. thì tôi cũng không dám khẳng định là có thể lắc được hay không nhưng với 5 hoặc là 7 chén liên tục thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra có những trường hợp nó là chén phản nhưng mà tỷ lệ phản là không nhiều ví dụ như là tôi lắc được khoảng 4 chén tài hoặc là 4 chén xỉu liên tục liên tục thì nó sẽ có một chén phản nhưng mà chỉ phản một chén thôi như thế đã là một cái lợi thế rất là lớn để cho anh em làm cái khi anh em sử dụng cái hột này thì chỉ cần lắc thật là nhẹ tay không cần lắc mạnh tay là hột nó đã đi rồi tay con thì cứ nghĩ là hột đang đứng nhưng thực tế là hột nó đã đi tôi sẽ thử lại một lần nữa bằng 500 à, cho anh em xem hoàn toàn không dính không hít gì nhé bây giờ tôi sẽ trước tiên nó đang là xỉu xỉu 6 tôi sẽ giữ xỉu còn một điều đặc biệt nữa ở cái bộ hột này là ờ, khi chúng ta lắc ấy, thì tôi đã làm cho tránh những cái số mà tay con người ta hay đánh số ví dụ như là 78 hoặc là 13 14 anh em cứ để ý thì có thể nhận biết được điều đó bây giờ đang xỉu 6 à, tôi sẽ giữ xỉu xỉu 8 này xỉu 8 vẫn là xỉu đúng không? xỉu 9 bây giờ lại là xỉu 8 bây giờ xỉu 10 giờ lại sang xỉu 9 luôn bây giờ nó qua chén tài rồi tài 11 bây giờ những cái thế hột như thế này 146 này. nếu như chúng ta giữ được tài thì đó là những chén ra tiền cho chúng ta bởi vì những chén như thế này làng rất thích là đánh xỉu tôi sẽ giữ tài cho anh em xem này. Đó, 256 này. Hột vẫn còn lăn ở trên dĩa anh em nhé Thôi tiếp tục 246 tại 12 245 tài 11 này. 346 tài 13 664 tài 16 245 tài 11 bây giờ 256 tài 13 bây giờ mới chén tài thứ số vào số 13 lần thứ hai 554 136 đó bây giờ xuống xỉu giờ tôi sẽ lắc cho hột đi qua lắc chén tài chén xỉu cho anh em xem bây giờ đang xỉu tôi sẽ đưa qua tài đó 456 tướng ngũ thiên này tôi sẽ đưa xuống xỉu 2 3 4 xỉu 9 này tôi sẽ đưa qua tài đó, 5 5 6 tài 16 này tôi lại đưa xuống xỉu đó, như trường hợp này đây gọi chén phản này bởi vì tôi đang à, muốn đưa qua xỉu nhưng mà nó đứng một chén tài nó dừng ở một chén tài bây giờ tôi sẽ đưa qua xỉu luôn tôi khẳng định 100% trận sau sẽ qua xỉu 145 xỉu 10 tôi sẽ đưa lại đưa ngược về tài đó 256 bởi vì trong clip nên tôi sẽ không à, nói cái cách lắc cụ thể như thế nào nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số uh, cái lắc tại sao tôi lại đặt tên nó là hồn nhẹ lý do là tại đây này. Đó. vừa là tài bây giờ tôi nhích nhẹ cái nó qua xỉu nhé bây giờ qua tài luôn vừa xỉu giờ à, lên tài giờ tôi đưa xuống xỉu hất nó rất là nhẹ đó 116 rồi tôi đưa qua tài 256 xuống xỉu này 144 này 145 345 này Đó, anh em thấy này không cần lắc mạnh tay lắc thật nhẹ là cũng có thể giữ được hột và cũng có thể lắc cho hột nó đi rồi đó không cần lắc mạnh xuống xỉu này đủ chưa anh em thấy thế nào cái bộ hột này nó có ưu điểm và rất là lớn anh em nào cần tìm hiểu thì à, muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây một lần nữa xin à, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo chào tạm biệt tất cả anh em